các chú phải chịu khó đi nhà thờ câu này của bác là rất ta rất ngạc nhiên nhé. ý bác là phải học tập kinh nghiệm truyền đạo của các vị linh mục các cha cố đấy làm sao họ giảng đạo giảng kinh mà thấm thía vào lòng dân đến như thế vào con chiên như vậy thì các chú cũng phải truyền đạt nghị quyết của đảng của nhà nước của chính phủ vào trong dân đến như thế